khóc ơi một người không xứng đáng với tình yêu ta đã trao chẳng chút nghĩ ngợi ngày đầu yêu ai cũng tốt rồi tự nhiên theo đốt hết yêu thương đáng lẽ ta nên giữ cho nhau nếu không thể là tất cả cùng đi đến cuộc đời thì cách xa nhau lúc này là điều nên nghĩ tới giờ nói yêu nhau thì không thể còn thương nhau thì anh thấy không cần giữ nhau chỉ là chắc chắn Oh. thì cách xa nhau lúc này là điều nên nghĩ tới giờ nói yêu nhau thì không thể còn thương nhau thì anh thấy không cần giữ nhau chỉ là cho trái tim ta càng khép kín